âu ơ câu hát chi dầu quê em đẹp giao phố mới tươi màu ngói đỏ tầng cao mùa xuân câu hát trao nhau mang theo mơ ước nỗi niềm khát khao ngọt ngào lòng son sắt kiên trung ấm no cuộc sống